Hello xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đại Can đây Và hôm nay chúng ta sẽ học à, từ học lập trên Strat bài 00 nha Thì trước khi bắt đầu video này Thì các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của mình Để hoặc các bạn có thể nhận xét kênh của mình Để mà mình làm thì đáp ứng yêu cầu các bạn Và làm thêm nhiều video mới hơn nha Giờ bắt đầu nào thì đây chỉ là bài đầu tiên của cái phần từ học lập trình Strat thì à, bài hôm nay ấy, chúng ta sẽ học về giới thiệu chúng ta giờ à, mình chỉ giới thiệu cho các bạn về Strat và Strat là gì nha thì Strat là gì ấy thì tóm tắt một vài ý rồi trả lời cho câu hỏi Strat là gì thì Strat là môi trường lập trình đặc biệt trong đó việc kéo thẻ có thể lập dành cho máy tính hoặc máy tính bảng còn đầu ra của Strat hỗ trợ các công nghệ và ứng dụng mới nhất của công nghệ thông tin công nghệ thông tin ICT như đồ họa, âm thanh, video và vân vân. Do vậy, các ứng dụng của Strat rất phong, rất phong phú, hấp dẫn, nhất là đối với chị nhỏ. Strat là Strat là hoàn toàn miễn phí và có thể chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng vậy mình chỉ cách uh, ờ, khi mình làm xong phần mềm ấy thì mình chỉ cách thừa được chia sẻ cái phần mềm đó phần mềm chung cho mình được làm được stretch lên cho cộng đồng rộng rãi trên cộng đồng mình có thể tải nó luôn tải cái phần mềm đó một cách miễn phí cho không cần tiền tiếp theo là stretch rất thích hợp để tạo ra các ứng dụng đồ họa hoặc hình bài học bài giảng mô phỏng kiến trúc trúc trình diễn lò xếp điện tử trò chơi và vân vân rất phù hợp với nhà trường giáo viên và học sinh giống như là trong strat ấy chúng ta chỉ lập trình một cách đơn giản thôi nó chỉ việc kéo thẻ thôi nó chi đoạn đầu này nó ghi là trong đó việc kéo thẻ có thể lập trên trong máy tính hoặc máy tính bảng Nên đây mình có thể kéo thẻ khối lên rồi mà chúng ta làm làm một cái chương trình như giống như Powerball đây à Hẹn có thể làm chương trình robot và vân vân Rất phù hợp và cuối cùng là STRAT là môi trường môi trường tốt nhất để dạy học sinh làm việc với tư duy máy tính khoa học máy tính ngay từ lứa tuổi tiểu học thì STRAT thì nó có nó sẽ kéo thẻ lắc dở rồi nó sẽ có ờ, đồ họa và những cách thiết kế của cái ờ, phần ngôn ngữ lập trên STRAT này chỉ là lắc là ờ, lắc ờ, chỉ là lắc cái bao thật thiết giờ không giờ là thật thiết ơi đối với những đứa từ tôi tiểu học cho đến cấp 3 nhiều nhất là tiểu học rồi thì vì sao chúng ta cần phải học stress thì chúng ta cần phải học stress bởi vì thì dựa vào chỉ cần stress là gì thì thì mình đã nói với các bạn từ lúc nãy không thì ấy strat nó nó là chỉ là một ngôn ngữ lập à, lập trên lắc là giữa chỉ cho kéo thẻ và cách uh, thiết kế của nó nó chỉ lắc nó chỉ lắc quen thuộc và với những uh, với nhiều người từ chị đến nha uh, à, nhất là từ lứa tuổi tiểu học cho, cho đến uh, trung học phổ thông rồi vậy thì video đó Vậy thì video đã đây cũng kết thúc rồi Thì xin xin chào các bạn và bye bye nha Thì chúng ta để học trong bài không à? Bài không Giờ yeah. Ờ, bài các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh mình Để mà mình làm thêm nhiều video mới nữa nha Thì lần sau mình sẽ làm bài 1 Đó chính là tư duy máy tính nha Bây giờ xin chào các bạn và bye bye Bye